phê mùi cà phê cái của em đang xài mùi trăm mùi xả mùi xanh nghe nó như mùi nước rửa bát nhiều người quen nhiều người nó không gửi ông này thấy bảy là ok rồi những ngày mới mới nâng chất lượng lên chứ bình thường cái ghế này mà để lâu gì tắm nó cũng hơi khó ra lắm này gấp sơ nó cũng ra vâng em có có cho em gửi thông tin Đấy, ờ, máy đánh cái ờ, cái massage cái massage người ta dùng lâu nó bẩn nó cũng đánh được này xịt vô là thấy nó ra liền nha, à. vâng tại em em xài cũng nhiều dòng lúc trước em xài cái chai màu màu xanh màu vàng màu đỏ thì xài bốn lô xô hết trơn